Hello, xin chào tất cả mọi người Hôm nay Vân muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn cách à, vệ sinh xe đạp Thì à, theo Vân biết á, thì hầu hết các bạn là người quỷ hoại và phá xe của các bạn Thì tôi bảo trì rất là nhiều xe và tôi biết hầu hết là các bạn xịt nước Và khi các bạn dùng nước á, các bạn xịt á, là nước dùng và các bạn chỉ cần một giọt nước vào thôi trong các bạn là phá bằng hết hư hết hư toàn bộ mà không phá liền trong vòng vài ngày một tuần là sau tuần đó là các bạn sẽ thấy nó xuống liên tục xuống rất là nhanh bộ phận kính ém kính bạc đạn đó ví dụ như những phốt mà mấy miếng siêu miếng uh, cao su đó để hai bên má đồng và trong cố liếc trong uh, à, bậc đạn giữa bậc đạn trục rỗng trục vuông và đường trước kể cả chén cổ vẫn có những miếng cao su để chặn thì chặn bụi chặn nước là cái tạm thời nói à, tóm lại thì à, chúng ta nói nước thì chúng ta không thể thiếu nhưng mà đối với trong các ngành cơ khí ô tô về xe đạp về vận hành đi của những kim loại đi tác dụng của kim loại cũng không thế nào không ai dùng nước cả thì các bạn nên tránh à, sử dụng nước máy bơm xịt vào đạn ở phần ngoài thì không sao cả nhưng mà chúng ta khi rửa xe đó không được dùng máy bơm nha các bạn và dầu nước dầu nước á, thì tôi vừa vừa nói dầu nước các bạn cái dầu nước nó không mạnh nhưng mà nó chảy một dầu nhiệt như này các bạn để vô ngay cái đầm á, bạn quay cái lượng nước nó vào nhiều nó giống như là cái ống cống vậy đó ra các bạn đang xây á, thì nó vẫn lọt vào á. thì tốt nhất chúng ta tạt nước và tạt đừng xây bánh là điều tốt nhất nên nhớ là nước là kẻ thù của cơ khí của ngành cơ khí nha các bạn máy móc ô tô công nghiệp ngành nào dính dáng tới cơ khí nước là kẻ thù dầu và những chất để chúng ta làm vệ sinh xe đạp thì như các bạn mua những cái loại à, rất nhiều các bạn tôi giờ không thể để nào kể hết cho các bạn biết những cái loại bán à, những cái loại mà xịt rửa rồi à, có chất tẩy rửa thì hầu hết những cái dòng mà, mà có dính dáng tới AR17 là những thứ đó là phá phá kinh khủng thứ hai nữa là dầu lửa dầu lửa là dầu ngày xưa mà chúng ta chưa có điện ở dưới quê chưa có điện chúng ta đốt đó. dầu đốt thắp sáng đó dầu lửa phá kinh khủng các bạn không thấy được tôi sẽ chỉ các bạn cách phát thì à, dầu lửa và mỡ bò và nhớt á các bạn biết tách ra từ đâu không từ dầu diesel dầu chúng ta chạy ô tô đó nó có một lượng nhớt trong đó đó tách ra thì một bên dầu và một bên nhớt và mỡ bò còn bây giờ chúng ta nói những thứ mà dễ dễ nhất rẻ nhất và hữu hiệu nhất và giúp tốt nhất thì như các bạn biết trong về ngành cơ khí thì à, kim loại kim loại nào cũng vậy muốn bền bỉ phải có nhất không nhất thì dầu không dầu thì nhất không nhất thì mở bỏ những loại bôi trơn thì những loại đó là loại tốt nhất thì về trong xe đạp thì chúng ta có cái loại dầu diesel diesel thì à, à, ngày xưa ta phát minh ra máy chạy dầu máy chạy dầu các bạn ta gọi là máy dầu cặn đó nó dầu đó là kêu dầu cặn đó thì thật sự trong dầu đó nó có lượng nhớn rất là nhỏ thì nó giúp bôi trơn rất là tốt và khi chúng ta rửa nó rửa thí dụ chúng ta rửa xích đi chúng ta rửa xong mà chúng ta quên lau khô chúng ta quên làm à, lau khô hoặc chúng ta vô vô nhớ gì nó vẫn tốt dưỡng tốt nó giữ cho kim loại các bạn rất là sáng rất là tốt và trơn tru còn nếu à, các bạn rửa bằng dầu lửa đó các bạn biết không rửa rất là sạch dầu lửa các bạn à, tôi biết nhiều các bạn nhiều à, anh à, rửa dùng xích tháo xích xe đạp ra ngâm vô dầu lửa ngâm vô rất là liền đồ đạc của ba xin lỗi ba cái bụi ba cái ba giới gì đó đất sinh rất là đánh sạch rất là nhanh nhưng mà các bạn để đi các bạn quên vô nhớ đó ngày mai là nó sẽ bị xét liền ngày mai là sát liền nhưng mà dầu này thì không nhưng mà đặc biệt một cái cái dầu coron nó giúp cho các bạn thế này trong cái bộ đề bộ truyền động của chúng ta các bạn thấy à, cái sang dĩa nè trước và cù đề thì cù đề ở sau thường thường á, là nó có ít nhất là bốn cái ắt bốn ắt thì ta gọi đơn giản ta gọi nó là giống như cái bản lề giống như cái cửa các bạn mở ra mở vô nhà đó có nhiều hai bản lề ba bản lề bốn bản lề bốn bản lề thì nó cứng đúng không chắc tốt nhưng mà những ắt đó dầu coron dầu à, diesel các bạn nó vào á làm bầu trời nó làm tuột chất nhờn ra chất dơ ra nó giúp cho cái mấy cánh đó, đó bầu trời rất là tốt rất là tốt và nó sáng hoài không bị hư và mấy cái lò xo trong đây cũng vậy trên sang dĩa này cũng vậy khi chúng ta rửa làm vệ sinh chúng ta dùng dầu á chúng ta làm xong sạch sẽ dầu còn nằm trong đây nè mấy bản lề chạy trơn ru và nó sáng nhới sáng hoài thì nhưng mà đặc biệt chỉ có đối với, với sợi dây sơn và clip nếu các bạn rửa bằng dầu diesel dầu cặn đó các, các bạn rửa xong các bạn qua không lau gì hết các bạn để các bạn chạy đó thì nó tại nó hơi xấu một cái là chạy xích nó đen và clip nó đen tại vì trong cái dầu đó nó có lượng nhất lượng nhất tự nhiên trong đó các bạn lượng nhất tự nhiên trong đó thì cái lượng nhất đó nó làm bầu trơn cho đen giống như cái động cơ xe Honda của chúng ta ai cũng có xe Honda đúng không các bạn mới đổ nhớ dù nó vàng các bạn chạy thời gian nó đen đúng không thì nhớ nè, nó nằm ngoài môi trường nó không nằm trong môi trường kính thì nó chạy ra ngoài thì dầu dầu các bạn rửa bạn quên xịt quên lau hết dầu thì nó tụt, nó vẫn giữ lại lượng ít nhưng mà nhớt nằm ở đây rất là nhiều ha. thì nó sẽ giúp cho các bạn bôi trơn và tốt nhưng mà ngược lại làm cho đen thì khi chúng ta rửa sân rửa xích xong nó đen rửa sạch hết rồi đó. nó sáng đó các bạn chưa chạy hay chưa đen các bạn quên thì không sao các bạn có thể vừa dùng đuôi dẻ sạch nha không có cát bụi các bạn để lên các bạn lao thế này mình xay nó cái này thì nó sẽ sạch đi sao các bạn dùng vậy thứ nhất còn về xe tất cả các bạn à, à, hầu hết các bạn chạy về đó à, các bạn quên quên cái này mà mà những video trước trên à, YouTube của Sài Gòn My Shop tôi có chia sẻ với các bạn là sang dĩa và cù đề đều có lò xo lò xo thì lò xo thì à, lò xo có nhiều loại lò xo lò xo kéo lò xo lò xo kéo lò xo bung lò xo bảy thì nói chung lò xo nó có nhiều dạng thì đây hầu hết là lò xo kéo thì kéo thì nó có cái à, vị trí à, tự nhiên là neutral đó các bạn không có gịch gì hết các bạn kéo ra thì nó gịch vào đúng không có lực kéo ra nó gịch vào thì cái cua đề này nè cua đề sang dĩa nè khi các bạn chạy khi về đến nhà các bạn không chạy nữa các bạn xin các bạn hạ xuống giùm tôi sên xuống dĩa nhỏ clip thì sên xuống clip nhỏ và dĩa nhỏ là chế độ nghỉ của cù đề và sang dĩa có nhiều bạn người ta công việc nhiều quá chạy xe cái có có lúc có tháng trời không đụng tới chiếc xe mà các bạn quên các bạn để cái à, xe cái lên cái, à, xe xích là nằm giữa nào hoặc trên này nè cái sang dĩa nè đưa xích lên đây nè nằm treo nhà cả tháng cả tháng thì chúng ta không thể đo người ta được thí dụ như sợi thun các bạn kéo ra hoặc cái ruột xe đó các bạn thấy kéo đi hoặc cái dây mà dây quấn mà chúng ta dây ràng chúng ta chở đồ đó chúng ta kéo ra khoảng chừng một phút hai phút để đi chúng ta buông lại là độ là hồi mắt chúng ta đo được liền đo bằng sức người luôn kéo ra kéo vô biết liền nhưng còn là so này nó mất bằng lực như tôm các bạn các bạn không thể nào đo, đo độ độ cứng của nó bằng lực người được nó mất khi các bạn chạy chuyên nghiệp rồi đó bạn chạy xe khá rồi đó các bạn khi leo dốc các bạn mới thấy nó cái lò xo nó yếu như thế nào thì khi các bạn ra tiệm mua xe không vậy các bạn ra tiệm thấy nó treo một tháng hai tháng khi một năm trời nó để như vậy đó coi như cái xe này về các bạn chạy ok các bạn chạy đường bằng thôi sang số cạch cạch cạch cạch ok như các bạn lên đèo cạch luôn các bạn thấy thường thường mấy xe khác mình chạy sau sang số sơ nó đá qua kịch mình đi liền còn giờ sang này nó không đi nó nhảy chậm một hai giây là các bạn mất hết hai số mất hết hai nhịp đúng không thì cái đó bảo trì cái đó cái đó là cái à, phần chúng ta bảo dưỡng chúng ta cũng tốt thêm một cái vấn đề nữa nếu xe chúng ta thắng đĩa nha thắng đĩa thì khi chúng ta rửa xe đó rửa xe xà bông xong hết rồi giờ tới cái phần dầu chúng ta thường thường là chúng ta rửa dầu trước sau đó chúng ta mới rửa xà bông lại đúng không thì hôm nay dân sẽ chia, chia chia sẻ các bạn cách bảo trì xe cho xe thế nào để chúng ta bảo quản lâu hơn và chạy tốt hơn thì à, bây giờ trước hết chúng ta có những nơi chúng ta không được phép xịt nước là trên bàn thờ trên ghi đông đây tay lắc hoặc là tay bấm xả không được xịt nha các bạn không tạt nước luôn không tạt nước luôn các bạn có thể dùng khăn ướt khăn sạch đó các bạn nhúng nước không xong các bạn giặt ẩm các bạn lau lau xong các bạn dùng những bàn chải thí dụ là à, nhiều loại bàn chải bàn chải nhựa nè bàn chải đánh răng cũng được các bạn các bạn đánh là sạch ba cái bụi bám ngoài ok tôi sẽ có video chỉ ờ, các bạn bảo trì ta bấm ta bấm xả và ta lắc sau tôi sẽ làm trong tuần này rồi xem như khu vực này chúng ta không được uh, phép uh, xịt nước nha còn những bộ phận còn lại khi chúng ta rửa chúng ta được phép tạt nước tạt là các bạn uh, cầm cái ca chén tôi các bạn rửa xong tạt thì uh, đừng trước đừng sau ngoài đây là bây giờ tôi chưa nói tới phần rửa lip, cù đề sang dĩa và dừa dĩa nha bộ phận chuyển động á bây giờ chúng ta nói về cái đùm thì chúng ta rửa bằng xà bông và nước chúng ta dùng những bằng chải chúng ta rửa trong rửa xong chúng ta tạt mà nếu điều tốt nhất là các bạn khi các bạn tạt nước đó, các bạn đừng có quay bánh xe để cho bánh xe đứng bạn tạt xong các bạn muốn xây mặt bên kia các bạn xây bánh qua cái bạn tạt tiếp đừng bao giờ quay bánh xe thế này và tạt tôi cho các bạn hai cái lý do một lý do thứ nhất là nếu là đùm các bạn là đùm con bi và những đùm xe đạp dòng rẻ tiền nó chỉ có một cái miếng ờ, chén chén thép á nó cái đó là nó chặn thôi nó không có những miếng cao su nào hết thành ra các bạn tạt tạt với một cái lượng nước lớn á, và các bạn xay nước sẽ lòn vào trong kể cả đùm sau và đùm trước đùm sau và đùm trước nha tại vì khi các bạn chạy trời mưa đó thì cái lượng mưa nó không thấm vào bao nhiêu cả mưa là đâu khi nào mà mưa mà nó có một giọt nước như mà, mà các, các bạn đổ đâu nó nơi giọt nơi giọt nhỏ nhỏ này không thể nào lọc như trong được rất là khó còn nếu các bạn cầm nguyên cái ca các bạn tạt vô các bạn xây đó các bạn giúp nó còn nếu mà những loại đùm đùm bánh bạc đạn bánh bạc đạn đó thì các bạn tạt tay ok vừa xây vừa tạt không có vấn đề gì đối với những xe thắng đĩa thì khi các bạn rửa dầu dùng dầu rửa clip nè sơn nè cù đề nè xe đĩa nè và dầu dĩa thì các bạn nên dùng khăn hoặc là bọc ni lông gì đó các bạn bọc cái đĩa lại cho tôi hoặc bọc nguyên cái cụm à, heo dầu với cái đĩa lại hoặc có gì che đó có thể là tờ giấy cạc, cạc tông nhỏ đó các bạn giấy mấy thùng nhỏ nhỏ như thùng gì tên đó mỏng mỏng á các bạn vuông như là các bạn chỉ khoét cái lỗ tròn thì nhiều cái đùm nè các bạn cắt được trồng vô ngay đùm này là coi như là nó mất bên đây lại đúng không chúng ta thì nhớt nó lọt vào bố thắng bố thắng là dùng ama nhân ama thì nó tác dụng với dầu nhất nó không vô liền đâu các bạn ăn thấm từ từ từ từ giống như là chúng ta lấy trứng hột vịt lộn mà chúng ta ngâm à, trứng vịt mà chúng ta ngâm nước muối vậy đó là là à, hồng vịt muối đúng không thì nó vậy nó vô từ từ từ từ thì nó vô tới đâu các bạn thắng chiều nào hết mòn cái đó là nó, nó mới hết kêu mà không thể nào hết kêu được thắng nó ngắm vào dính vô đĩa nó đeo thù lùi thắng là kêu thắng là kêu thì để tránh kêu chúng ta không nên dùng còn nếu đã có kêu đã chúng nếu chúng ta đã là, là lỡ rửa thấy mà nhớt dầu vô rồi đó chúng ta tháo ra lau rửa sạch liền dùng nước à, à rửa kiếm lau sạch đĩa lau sạch bố sau đó dùng nước rượu rượu, rượu độ càng cao càng tốt chúng ta rửa đổ vô xay bớt thắng bớt thắng tôi cũng à, tôi cũng thấy một số anh em sau khi à, rửa xe đạp xong hoặc thỉnh thoảng ở nhà không rửa xe đạp mà dùng à, cò hơi đó các bạn để à, làm vệ sinh khô làm vệ sinh khô như tôi nói nãy vệ sinh khô của tôi là khác nha còn vệ sinh khô của này là của các bạn nha các bạn đang múa với lửa đó các bạn đang phá xe các bạn đó nha giờ tôi chỉ cho các bạn khi một cái cò hơi á hơi nó mạnh các bạn không các bạn biết không trong cái đùm xe đạp thì tôi nói những đùm rót đùm này đùm kia có những miếng siêu có những khe hở nhưng mà các bạn biết không khí nó rất là mạnh cái luồng không khí á các bạn xịt vô cái nè nó đẩy, đẩy mới bò đó chạy tuốt vô trong bên trong luôn kể cả bà đạn có siêu luôn cũng đẩy bà đạn giờ ta, nó đẩy bà, mở ra ngoài luôn thì các bạn nhớ trong cái đùm mà nó có những cái đường khe hở rất là nhỏ kể cả đùm bật đạn và đùm à, đùm con bi các bạn xịt vô cái này còn hơi mạnh nha hơi nó đẩy mở bò đó chạy tuốt vô trong bật đạn hết mở có mở nhưng mà ít bị mất đi các bạn vô mở giống như là vô không rồi đó rồi khi xịt clip như là khi ta vệ sinh clip rồi nè cái kẻ trong nè kẻ ngoài nè kẻ sát trong cũng vậy các bạn đừng xịt nhiều xịt trên clip này sơ sơ được rồi kiểu đó các bạn cầm cò thế này nè chứ còn bạn các bạn mà cầm cái cò này thiếu tiêu rồi đó đẩy mở chạy vô trong giữa đồng như các bạn hoặc nó đẩy mở tung té hết không còn nằm ngay bạc đạn bạc đạn sẽ thiếu mở nha đừng nghĩ bạc đạn biết đó là là là nó có 20 lít là nó chặn là, là, là nó chặn là chặn nước hoặc chặn ờ, còn với không khí mới lực nén nhỏ các bạn nó đẩy luôn nó lòn rất là nhanh bạn sai lầm nha thì đối với cái đồng chúng ta không không nên dùng cò có thể clip chúng ta dùng cò dùng theo hướng này nhá sơ nhẹ là cù đề cù đề sang dĩa chúng ta xịt thoải mái chỗ nào cũng được hết xịt càng nhiều càng tốt tại vì trong đây có nhiều ắt bản lề ngõ ngách đó các bạn các bạn trát nằm trong đó nó sẽ bị rít dính các bạn xịt nó sẽ đi đi sạch hết rồi đối về tay bấm tay bấm tay bấm xả và tay lắc các bạn cũng không nên dùng cò hơi trong mấy tay lắc với tay bấm xả này nó có một loại mỏ bò mỏ bò chuyên dụng giống như mỡ bò của cố lít mà người ta vô rất ít để chống ít để nhiều quá không tốt các bạn thì nó trơn nó giữ cho mấy con chó trong đây nè chó bẫy nhảy rồi liên tục ha thì các bạn xịt dùng à, cái cò các bạn xịt vô các bạn xong rồi đó các bạn đẩy ba mở vô tình các bạn đẩy mở bò rồi à, nhớt đồ đi ra ngoài hết coi như trong bị trống giờ chén cổ luôn nhé mấy bộ phận này các bạn nên tránh xa dùm và bb không nên dùng cò vệ sinh khô trước nha các bạn sau đó vệ sinh nước rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm vệ sinh khô nhé Chúng ta đưa clip lên Đưa sên lên clip lớn nhất Như vậy là đủ rồi các bạn Còn sang dĩa nè Thì chúng ta đưa về dĩa nhỏ nhất Rồi các bạn thấy không Cái chân cù đề nè Nó mở rộng ra Nó cho chúng ta nhiều không gian để chúng ta rửa ta rửa dầu dầu coron nha các bạn thấy dầu coron đây nó có lượng nhớt rất là nhỏ thì nó rất là tốt cho giữ kim loại những dầu chúng ta quay thật sự nhanh lắm các bạn vài lần thôi không bạn rớt rồi hết à chúng ta dầu chúng ta đổi nha rửa dầu mà nó đen quá là chúng ta đổi dầu thứ hai và đổ tiếp thế thế này chúng ta quay và rất là hết xem như chúng ta đã làm xong rửa xích trước các bạn dùng miếng cắt tông miếng à, của thùng mì tôm hay miếng giấy gì đó nó là giống như tờ giấy A4 vậy các bạn khoét một cái lỗ giữa đường kính khoảng chừng 3 4 4 ly 5 4 à, phân 5 phân gì đó các bạn rạch một đường các bạn trồng phía bên kia ngay ra cái má trong của cái à, nếu xe bạn là xe có thắng đĩa trồng vô đó thì dầu nó không dính vào thắng địa không dính vào bố thắng thì trước hết chúng ta cần coi vít nhỏ thế này nè nhỏ hoặc ở nhà các bạn có thể dùng cái căm hay cái gì đó đơn giản hoặc là có nhiều khi nó thật chứ cây tâm uh, sữa răng tôi cũng thể làm được nữa nha rồi chúng ta để vô một tay chúng chúng ta để vô đây các bạn xem vô bánh xe của đề hai bánh này nó dơ nè chúng ta để chúng ta quay ngược lại nè các bạn thấy không cái này là tôi đã làm trước sơ rồi đó nha còn hồi nãy là cái gốm nữa mặt bên đây rồi mặt trong mặt ngoài tới mặt trong chúng ta quay ờ, cái giò dĩa ngược đó quay về phía sau nhiêu đây thôi nếu các bạn nhiều hơn nữa nó sẽ làm rít sơn các bạn Thấy không rít sơn sơn đá sơn di chuyển rất là nặng rồi bây giờ bánh bên trong cũng tương tự rất nhiều các bạn mặt trong và mặt ngoài bạn thấy không đây đây là vệ sinh khô thường thì các bạn có thể làm hai ngày ba ngày các bạn làm lần để vệ sinh khô trước khi các bạn chạy sau đó chúng ta vô dầu mỡ vô nhẹ thôi nha vô ít thôi nếu không dính chúng ta vô nhiều quá là thua rồi coi như mặt trong mặt ngoài của bánh xe của à, cù đề trên dưới chúng ta đã làm xong thường á, thì khi chúng ta off road hoặc chạy mua chạy đường mưa chạy trời mưa đó các bạn lâu ngày sình đất nó lọt vào trong đây nè nó cũng làm chỗ sên rít nữa thì các bạn kiếm những cây nó không phải giống như cây này nha cây này đầu lớn đầu nhỏ nè các bạn kiếm cây tâm của cây câm cái câm nhỏ đó độ cong kém nhỏ hơn cái khe này nha các bạn để vô các bạn quay đó thì nó cũng lấy ra mặt trong mặt ngoài từ clip lớn tới clip nhỏ các bạn lấy ra như thế này đây thì sẽ chúng ta làm xem như chúng ta đã làm dĩa sinh khô xong rồi về bánh trước bánh trước thì sang dĩa nó lớn lắm các bạn nó không phải nó độ hở nó rộng hơn thì chúng ta dễ làm hơn chỉ cần bằng, bằng chải để rồi chúng ta quay là rất hết đây là dầu dầu ô tô đó các bạn dầu ô tô chạy đó tiếng Anh bây giờ gọi là diesel á diesel á nó đó các bạn xem thử nha tôi quét lên nhẹ xíu nè các bạn thấy không nó lon ra liền rất là sạch các bạn có thể dùng bằng chải thế này nha rồi các bạn xem tôi rửa nha các bạn xem nha nếu là bằng chải lông bình thường các bạn có thể tôi cũng rửa được nè để bằng chải nghiêng thế này nè đây các bạn quay thì dầu nó sẽ len vào trong rớt hết ra ngoài bây giờ các bạn thấy khác chưa còn nếu các bạn có thể chơi bằng chải cứng hơn chút nữa thì cũng được đây ok chưa các bạn Rồi bây giờ chúng ta đến uh, buli cùi đề thì chúng ta dùng bằng chải đánh răng đây cũng dùng dầu diesel này dầu cặn đây chúng ta đưa vô chân cùi đề nha chúng ta quay nha đây quay sạch bóng các bạn rồi mặt bên kia sạch tới mặt trên sạch mặt trong sạch sau đó chúng ta dùng bằng chải chúng ta len lỗi vào trong cua đề nè chúng ta rửa thì thật sự các bạn trong đây nó có mấy cái ắt như tôi nói nó giống tương tự như cái bản lề vậy đó thì các bạn cho dầu vào dầu này nó có nhớt mà nó lon lỗi vào trong nó làm cho mấy cái ắt này gì trơn tru khi chúng ta sang số đó, nó đi lẻ lắm không các bạn đâu cần mua cái đồ nút sơn thì cái nọ về chỉ làm chỉ nó mất công rườm ra đủ thứ hết không ra hồn gì hết rồi xem như cua đề đã xong Đó, khi rửa thì chúng ta nên rửa sên trước bây giờ tại sên này nó sạch quá thành ra tôi không rửa nha rồi các bạn xem bây giờ tới dầu á chúng ta cũng quay ngược thế này đây đúng không các bạn xem rất đơn giản các bạn mình chảy này chúng tôi đưa vào trong nè len lẫy vào trong nó sạch trong các bạn thấy không sáng giới rồi dầu này nó bảo vệ cho tốt những bằng chảy lông dài thế này nè nó sẽ rửa được trong cái kẹt rồi đây là chúng ta mới rửa mặt ngoài nha nếu mà những kẹt nào cần thiết nữa các bạn có thể dùng chải này nè các bạn đánh vô tới trong nè đây mình chạy đánh răng mình chạy đánh răng mà các bạn đánh răng nào mà cũ của các bạn đó đánh ờ, trong thời gian tháng ta, nửa tháng thì các bạn bỏ đó bạn giữ lại tận dụng ok xong nha rồi bây giờ tới uh, mặt trong tôi sẽ di chuyển mặt thì à, tương tự về cái à, chúng ta rửa rửa à, cái dầu dĩa bên mặt bên ngoài rồi bây giờ bên trong tương tự chúng ta dùng bằng chải bằng chải có dầu như các bạn các bạn để các bạn để bằng chải vô thế này cho nó hết cái dầu dĩa để khi chúng ta xay chúng ta rửa thế này nè các bạn thấy không nó thì nó sẽ sạch xe đúng không chúng ta để bằng chải vậy nè chúng ta quay bằng chải có dầu á thì bằng cái bằng chải này tất cả nguyên bằng chải nó rửa sạch nguyên vào dĩa đó các bạn